Ta làm binh, ngươi làm giặc Cái gì? Lần nào ta cũng chọn chưa? Ta chọn xem ai làm tiểu binh binh Qua đây Khổng tử xuống hạ giới Điểm bình Điểm xem ai làm tiểu binh binh Ngươi Nhanh lên Những người không có nhiệm vụ trở về vị trí cũ Này bắt đầu đi Ô chờ tí Cái gì vậy Người của người trẻ hơn ta nhiều quá vậy Ê Vậy ngươi làm binh ta làm giặc Trời lần nào Ngươi cũng tự chọn hết Phá đảo quá đi Ta được để xem sao Này vẽ vòng tròn luôn đi Cái gì đây là tôi đó hả Thái thượng lão quân cấp cấp như luật mình Tôi xin lỗi Tiêu diệt khai thiên nhãn Lại đây, lại đây Đưa tiền đưa tiền à, Đợi sư phụ về trước đi Làm gì gấp như vậy Dám chơi dám chịu chứ Ai bảo cậu chỉ có tư thế thôi Võ công không biết bộ chút nào à, Người ta không có phòng lưu Thực là phí thì thiếu niên Ai giống như anh vậy Lúc nào cũng chỉ giống như tình ngốc à, Giỏi nhất là cậu đó Nhưng mà cậu có từng nghe nói không Nghe chuyện thiếu niên mà em chơi nhiều quá Trung niên thì hết được chơi Tới chân già thì tới chuyện đó Chứ còn xem người ta chơi thôi Dạ rồi cậu sẽ không tại ngươi không á Lão già thật đáng ghét Nương tay một chút cũng không được Hãy ta phải thua tiền Chà dạ, hai đứa sao bay làm gì Ở đây tùm lum hết trơn vậy Sư phụ chứ tập luyện võ công thôi Vâng luyện võ công mà Mau chuẩn bị khởi hành đi Mau kêu sư phụ phát lương đi Cái đầu đó Mau đi chuẩn bị đi Sư phụ Sư phụ à Mới à. dụ nhiều đầu tiên mà nó nhiều như vậy Phát tài rồi ha À phải phát tài Sư phụ Nó là sự thúc đến đây chứ một tay sao thế y vậy À lẽ ra tôi định à, mời y đến đây Nào ngờ y nói này nói kia Bực mội quá Sao lại đừng nhắc tới y nữa Sư phụ à, à. Vậy thì cũng phải đi chúng tôi một ít tiền để đi, mua đồ ăn Tôi mà cái đầu ấy. Dạ không ạ à. Không thì ngoan rồi Mau đi chuẩn bị Người sống tránh ra tiên nhân hồi quy Người sống không nên lại gần Tiên nhân hồi quy Good. Xong rồi, tất cả đứng yên nghe chưa? À. Này Hào à chuyện gì Sư Phụ Này, đời ờ, tôi cho cậu cơ hội quay phòng Lát nữa cậu tự mình đưa nhậm đại đường đến nhậm dạng của bên tôi hả tôi mới lần đầu tiên chuyện gì cũng là lần đầu tiên sư phụ cho mày cơ hội biểu diễn họ có đi hay không đi đi thì được rồi Này này này Hào à khoan đi đã Cái gì nữa đó Còn nữa Lát nữa tôi đến đông tay thôn giao luôn mấy cái này Nhớ 8 giờ về đây đừng kịp trễ nha Vâng Cẩn thận nha lão già Lâu này ông đi theo tôi đừng hại tôi đó Nếu không là đập chết đó Hai Tại sao Mấy cái kẹo này ngon quá chị. Đương nhiên rồi Tiểu thư mang từ Trung Quốc về đây đó Tại sao tiểu thư không về nhà ở mà ở đây vậy Các người không biết hả Không biết Nghe nói Cô tiểu thư nói rằng Lão tác gia trước đây vẫn thường đưa chị đến đây chơi hèn chi Chị mới về đây Cho nên cái định đó phải chơi thật lâu mới đi đó Chạy mau lên đi Chuyện như vậy Giấu chạy Có mà Đi mau Này cô Cô ạ à, cô Cô Ê cô Cô không sao chứ Này cô ơi Tôi chỉ đùa thôi mà Chứ rồi giờ làm sao đây À hô hấp nhân tạo Thiệt thời trước cũng phải đáng chịu thôi Trời ơi sao tỉnh lẹo quá vậy Xui xẻo quá Này cô à đừng sợ Đó không phải là ma đâu Chỉ là cương thi thôi Tôi không biết hả Sư phụ của tôi là ma ma địa là một đại pháp sư Tôi là đệ tử của ông Là đệ tử của giới Thái Sơn Bắc Đẩu Đuổi tương thi Cô không tính hả Tôi đã đuổi đi rồi Không thích đi coi nè Thấy chưa Không tìm thấy rồi phải không Những gì anh nói có thiệt không đó cũng chưa ngồi Vậy có nghĩa là ma cà rồng ở nước ngoài đó hả thì không Thiệt mà Không tin thì quay đầu lại nhìn đi Đừng sợ đừng sợ Có tôi đây mà Này cô à Đừng sợ Có người trừ mã ở đây Chắc chắn là không sao Không tin quay lại nhìn coi ừ. à. Thấy chưa ừ. Này cô hãy nghe lời tôi lắm à. Để tôi kêu em biểu diễn Cho cô coi ha Bảo em bay là quay Bay là bay Thì không được Vậy kêu nhảy đi xa xa một chút đi Kêu sao càng tốt Nhảy đi Xa một chút Kêu nhảy xa hơn chút nữa Xa nữa Xa nữa À đúng rồi đó Bây giờ đủ xa chưa Ý Ủa Ê này cô à Còn có nhiều trò biểu diễn lắm Tôi không xem đâu Cảm ơn tiểu sư phụ Không cần gọi tôi là tiểu sư phụ Gọi tôi là A Hào được rồi Thế cô tên gì Tên tôi là Châu Châu à, Châu Châu à, Chết rồi Cương thi đâu rồi Người sống không được lại gần Tiên nhân hồi quy Người sống tránh xa Tiên nhân hồi quy Người sống tránh xa Tuy nhân hồi quy Người sống tránh xa Tuy nhân hồi quy Ê, làm ơn đi nhanh chút có được không? Trời, người ta làm cương thi, ngươi cũng là cương thi Sao mà đi chậm chạp quá vậy? Phù chuộng quá, nhanh lên đi Ôi trời đau biến mất rồi

Cảm ơn, cảm ơn Thì ra anh em có cái mặn này về đây để mà mổ hả? Không phải mổ mà là giải phẫu Chúng tôi nghiên cứu về nhân loại học từ nước tốt xa xôi đến đây là muốn nghiên cứu cương thi của Trung Quốc và mộc nại y của Ai Cập ma cà rồng của châu Mỹ để xem có gì khác biệt nhau hay không. Nếu như tôi nghiên cứu thành công thì Giải bộ Nobel năm nay nhất định là sẽ thuộc về tôi có chỗ vực kinh Chết rồi, biến đâu mất rồi Sĩ thật sự Chết rồi Thiên từ loài tôn đi không Bây giờ cũng đành chịu thôi Đây, siêng năng quá vậy Muốn lấy lòng sư phụ hả Được cái gì Chiếm à. với cậu hay sao Sư phụ Tôi về rồi Tôi giải quyết xong hết trơn rồi Thì ra nhậm già hạ rộng lớn lắm Còn có rất nhiều tiền nữa Ở đó còn rất nhiều người nữa Giờ sao còn có rất nhiều À ba nhiều mẹ Nhiều cái đầu người á Nhiều chuyện Nói xong chưa Có cần nằm đây ngủ không Không cần Sư phụ chờ lâu lắm rồi đó Dọn đồ lên đường thôi ừ. Này này này Ông chơi uống gì vậy Là thích tố Tất cả sinh mệnh của con người nó đều cho Quá trình vật lý và sinh học mà thôi Tôi đang cố gắng chứng minh những gì mà tôi đã biết Tôi nhất định là phải lấy ông của họ ra để mà khóa nghiệm Nếu như có phản ứng gì, đó chẳng qua là sự phản ứng của thần kinh Đè tay chân của y dùm đi Vâng này, đừng sợ, đừng sợ Đó là sự phản ứng tự nhiên thôi qua chút đi Xong rồi xong rồi xích qua chút nữa Xong rồi chỗ đã canh tư rồi Giờ hoàng đạo cũng đã qua rồi Còn chưa thấy người ta đưa thái gia đến Này Mùng 6 hay mùng 7 gì Người đưa tin đó cho tôi nghe rằng à, Mùng 7 mà Mùng 7 hả Hôm nay mới hôm đêm mùng 6 mà Đêm mai nó mới là mùng 7 mà Ngày mai mới mùng 7 hả Trời ơi Ông đó đúng là càng già càng hồ đồ rồi Nên đây mọi người nghe đây Thì ra Bác Long đã nghe lầm hết rồi Không phải đêm nay mà là đêm mai mới nên tiếp lão thế gia gì đây Mọi người dọn đồ cất trước đi Cẩn thận nha Ờ, à, cháu cháu đâu rồi? Chuyện gì ba? À, cháu cháu à, không phải đêm nay mà là ngày mai Con nghỉ ngơi chút đi à, Bác lão mà bắt thu dọn đồ coi chừng Đèn cây với lửa Đừng có để có sự nhầm lẫn nữa nha Ngày mai chúng ta mới chuẩn bị lại Sao vô lý quá Rõ ràng là đêm nay mà Sao lại là đêm mai cơ chứ Chẳng lẽ mình nghe nhầm thiệt sao Hôm nay làm gì cực nhọc đi chạy Chúng ta đi uống vài ly đi À được 一百。快去追着，交代你母的怎么？太太吧。我怕。 Thì ra đây nóng thì quá hả Bởi vậy mới đưa ra đây chơi đó Quá này đẹp quá hả Đi đi mà Có nhiều đồ để mua quá Không biết ở đây có cái đó không hả Trời mới đây là muốn nghĩ bài bạ hả Trời ơi ngốc quá Tìm một chút cơ hội không được sao Sao tôi chưa từng nghe qua chuyện này vậy Sao Tìm cơ hội gì Trời ơi Cái cô nương này xinh đẹp quá Trông quen quá vậy À tôi nhận ra cổ rồi Trời lại cái chiêu này nữa hả Hãy mà người đẹp là nó có quen Nè tôi quen trước nhà, Không có được dành nha Cô gái đâu có phần ơn trước sau đâu Tôi trước mà Ê Thưa cô, cô muốn mua gì vậy? Xin cứ tự nhiên chúng tôi mới thí sinh bồi thường làm ơn gần đây có hàng gì mới không có có trứng hàng này chúng tôi mới vừa nhận được cô coi nè hàng của pháp đó đẹp lắm à, tôi mua 3 mét này cô châu châu anh là tôi hào đó hôm trước ờ, đuổi cái kia giùm đó cô nhớ không chị đã có quyền thiệt hả Đó À tôi nhận ra rồi Anh Hào à Anh cũng đến đây mua hàng hả à? à, tôi rảnh tôi cũng thường đi đến đây coi có hàng gì mới để mua nó cùng tại tầng sát trong suối mì Chà có cái mùi gì kinh quá vậy Xin sao hay Thầm ơi, cái đó là mùi thơm ở trong vải thôi Bởi vì đúng là đồ nhà quê à Không biết thì đừng nói bậy Sau này không đưa ơi điên nữa đó Châu Châu à Ý là người theo tôi Đại Pháo Cường Đại Pháo Cường à. Châu Châu à, à? Thấy cái gì thích hả Đôi bông tay này cũng đẹp lắm Làm ơn cho tôi xem đi ờ, à. Ừ, coi cũng được đó chứ Ê cái này cái gì vậy Bánh bích quy sô-cô-la Có lấy đi ăn đi Ăn được thiệt sao Trời ơi bị điên rồi hay sao hả Cái đó là Sika Chứ đâu có phải để ăn đâu Chú là nhặt quỳ Sao là nói sô có thể ăn được Nhóc thiệt không biết ăn mà lại tham Thôi đừng nói nhiều nữa đi đi đi Được ngoài xin lỗi nha Được lắm mình xin lỗi nha Thưa cô, ở đây còn có Món thùng rất là tốt Suốt vô rồi, bảo đảm là sẽ rất thơm Thật đó À, gói giùm tôi đi Cho tôi coi cái sợi dây chuyền này nữa đi Thế à Được rồi, cái thằng quỷ mày chơi ta nè làm gì đó Anh làm gì vậy Ôi, lục quần đi lục quần đi sức kỳ cục quá chị đồ đấy chị tôi đâu có muốn đâu tôi bị người ta hại đó đừng có như vậy đó nha tôi không thể dừng lại được đây tiền cho cháu ơi trở lại đây đi trở lại đây đi Châu Châu À thì ra bị hại tao hả Châu Châu người ta giải thích đi Không cần giải thích Cái thằng quỷ này Châu Châu Châu Châu Ê sư phụ Sư phụ Chào dạ, sư phụ Sư phụ dùng trà Nói tới thì tức chết đi được Chuyện như vậy Đêm hôm qua lão già có từ bảo tôi chuẩn bị toàn bộ nghi thức Để mà đón lão thái già Di thể trở về nào ngờ chờ đến canh từ Mà vẫn không thấy bóng mai nào cả Nè chắc là bị nhầm lẫn Đưa đi qua cái lạc cái bên Làm gì có chuyện đó nhầm và chứ có chúng tôi chỉ có một mình Lão thấy da của tôi thôi làm sao mà nhầm lẫn cho được Chẳng lẽ nào lại là có thấy nhầm Tôi nghĩ rằng họ nhầm lẫn thì có Rõ ràng là mùng bảy Mà đâu có lý nào mà tôi nghe sai cơ chứ Chết trời Đêm hôm qua mới mùng sáu cơ mà Ăn ngầu Ông đúng là già rồi hồ đồ quá đi Ăn đi Sợ tao bị bệnh phổi à Không phải Tôi muốn chờ luôn A Hào Sư phụ anh trước đi Thằng quỷ xứ, Mày chơi tao hả Sư phụ Ê Ông già đó cậu có quen không Mặc dù A Hào này quen hết cả thiên hạ Nhưng mà không quen người này Thì tức là không quen rồi Hèn chi sư thúc sợ ẩm lắm Nói gì đó Tôi nói rằng là không được nhắc tới tên đạo sĩ thúi đó Hả Sư phụ ơi bao lâu rồi không đánh răng hả Cái thằng xuất sinh này Cái chuyện lúc nãy tôi chưa tính nợ với mày đâu Còn dám nói nữa hả Sư phụ à Sư phụ cứ ăn hết thức ăn này đi Tôi kêu thức khác Không cần kêu Tao kêu cho mày vài món Lên trên phòng ăn Thiệt hả à, Sư phụ ơi, không cần phải tốn kém gì vậy Ăn ở đây được rồi không được Cậu lắm, ăn thường ăn đi Đồ ăn của mày trên lầu, đi lên chả ăn đi Khỏi khỏi sư phụ, khỏi tôi không đói Đi lên đây Chuyện gì vậy? Đủ quý mà không nói cho tôi nghe hả? Nè được rồi, mày cứ đi từ từ mà ăn đi Cái gì? Bị thủ dữ ăn mất rồi hả? Ừ. Vâng, sư phụ Tôi biết là tôi không đúng, sư phụ Hay là vậy đi Tôi rất trà Xin lỗi sư phụ được không Ngồi yên đó Đồ quỷ Còn muốn lừa ta nữa hả Cái thằng khổ kiếp này Lời nói nào của mày cũng không có thật thà cả Được rồi, để sư phụ mang ra đây Chớ mày mới được Đừng mà sư phụ Đừng mà sư phụ À được Mày sợ đau lắm phải không Nếu mà không muốn bị đau thì phải nói ra hết đi Nói mà Sư phụ ơi tôi nói thiệt nha Tôi mới thức dậy thì cứ sát mất rồi Còn nói dối đó hả Nói mà Nói chưa Mày thấy tao lợi hại chưa Nói chưa Sư phụ ơi cứu mạng Sư phụ Sư phụ ơi Tôi đang ở dưới ăn đồ Giống như đang bị người ta đập trận gì đó Ở dưới này đau Chỗ kia cũng đau Tao muốn chết thì được Này có phải chống tại không ạ à? Tôi bị sư phụ đánh thì có Phải không sư phụ Sư phụ thùng à. đau quá à Quỷ này à. à hay quá ha Đúng là đồ quý mà Những gì sư phụ dạy thì không học Học toàn mấy cái chuyện tà thuật Đúng là đồ xúc sinh Sư phụ ơi sao nên không dám nữa đâu Tin tôi đi mà Cái xác nó bị người ta ăn cắp thiệt đó Mày đang chết lắm Cái gì đâu còn dám đùa đó hả? Nói cho tao biết nha Những gì cái xác đó là của những người không có biết cương thi Thì thế nào cũng bị thi biến đó Nghiêm trọng như vậy Sư phụ hoàng lo tìm cách chứ bị thương Nếu không không ổn Còn phải nói Bây giờ chỉ còn cách là một người Giả dạng làm nhậm tiên đường để chúng ta giao cho nhậm già sau khi người ta ăn táng xong rồi mình mới đào trở lên hay quá hả sư phụ cái trò này cậu gây ra thì cậu phải gánh tai quả này hay quá sư phụ mày cũng có ngày hôm nay trời ơi con phải chôn sắp đó hả mày muốn chết cũng không dễ đâu a à, cương cậu phụ trách đưa xác đi vâng sư phụ ơi nhớ đến đúng giờ nhậm lão thái gia hồi quy mau cho anh tiếp nhậm lão thái gia đi mà đã Trời Cái mùi gì thứ vậy Tam hồn quy cố hương Mau chuẩn bị, mau chuẩn bị Tụ kim bồn Lão Thái Gia Nhảy qua tụ bảo bồn Cha nhằm đối già Đừng có làm cho cái lá bùa này sút ra Hồn viết một cái xác còn chưa ăn định, Đừng vào nguy hiểm lắm Thật không hả Bởi vì trước khi ăn tán còn phải làm phóng sự Trước tôi đã chuẩn bị xong hết rồi Tốt lắm Mọi người tránh ra Tránh ra Tránh ra tránh ra Nghi thức nhận thi bắt đầu GG Châu Châu Không được vô phép Sư phụ Nhầm lão già à, Thì ai là người thân thuộc trẻ tuổi nhất vậy Tức là sao à, Tôi sẽ làm một kỳ Pháp sự gọi là thoát thai hoán cốt Nếu như người mà trẻ tuổi nhất ra cùng ra đây Nếu mà làm pháp sự Thì sẽ đại các đại lợi, đại phú đại quý đó Sư phụ và bây giờ các bắt đầu được chưa Nghi thức bắt đầu Bây giờ chúng ta phải cùng lão thải cha, Sứ khỏe, chọn giờ tốt Quay người lại đi Ê, cởi đồ ra Ê, sư phụ bảo tôi làm cương thi Đâu có bảo tôi làm gái đâu Đừng nói nhiều nha Màu lên đi Tiểu sư phụ à Đang nói chuyện với ai đó Dạ không không không Tôi đang niệm kinh thôi mà Cởi màu Nếu không tôi nói sư phụ đánh người một trận nữa đó À được lắm Nhậm lão gia Sư phụ Có gì xin dặn dò Mang dụng cụ qua đây Lùi ra lùi ra Trong đấy Cho tôi nhé Tôi bảo cô làm thế nào Thì cô cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi Không cần phải sợ Đột quỷ muốn lấy mạng của tao hay sao Cạo lửa của người để mà người vạn đời vạn kiếp đại cắt đại lợi Cạo tiếp đi nha nếu không không sạch đâu đó Cạo tiếp đi cạo đi cạo đi Cạo Cạo tay Cạo tay của người Để người đi tới đầu thì Cũng có của quạnh tài Cạo chân Vâng Cạo chân của người Để người xuống tới dưới đó đánh mặt trượt với người ta cũng không bao giờ thiếu nợ Tiểu sư phụ ơi Tại sao bắt tay tôi vậy À không sao không sao Lão thái giả lúc còn sống có phải là thương cô lắm không Phải Bởi vậy Tình ruột thịt đó mà Không sao đâu Nhắm mắt lại Tiếp tục nha Qua đây qua đây Pháp sư hoàng tớ Mang những đồng tiền ra đây Hạ tán. Để xem người nào suy xẻo nha

Đúng đồ thúi Làm cho người có thể thúi quá đấy nè Sao mà tắm hoài cũng còn thúi vậy Lần này đúng là thúi cả ngàn năm luôn Tôi cũng vì mọi người thôi mà Nếu không phải làm cho thiệt là giống Thì thế nào cũng bị bẫy chuyện Sư phụ nói là tôi làm đúng mà Thôi đừng nói nhiều nữa Còn nữa không có đổ thì vài chai cho đây đi Hết rồi Đổ hết mười mấy chai rồi đó Sao mà còn thúi quá vậy Thúi đậu người Còn tắm nữa Tắm cắn ngay rồi còn tắm Có chuẩn bị lột da luôn đó Này để tụi bay mau đi ra ngoài Kiếm cái xác về đây Đi đâu tìm Đi đâu tìm ở sư phụ Mày không biết ra ngoài Lấy tin tức hay sao à? Nhận được tin tức thì về đây nói cho tao nghe Làm cho mình mấy tôi rêm đau thế này À đại đội trưởng Đại đội trưởng à Tôi nghĩ sáng hôm nay đến thắp nhang cho cha tôi Không ngờ rạo này bị người ta đào mất quá đồ Thực ra tại sau này sẽ nói chuyện như thế này Vàng bạc châu báo thì không bị lấy đi chỉ mất cái con cá mặn thôi Cái xác của cha tôi mất rồi Ông phải tìm lại đây Nếu không à Nhậm gia của chúng tôi sẽ bị tư tưởng tuyệt tu Được rồi Nhậm gia chúng đâu có rộng lớn bao nhiêu đâu Không phải là đội trưởng này Là người khoác lác đầu Nhưng mà ý chí thì thế nào tôi cũng tìm được Thế còn phải bao lâu đây Hả Bao lâu Đại đội trưởng Đội trưởng Có chuyện như vậy à Nhậm đội gia yên tâm đi Chuyện này tôi lo cho Vợ trong mơ hương công sở xét là chuyện rồi Tôi phải trở về thôi Này này Này tự coi đi Rồi Lại là số 2 người nào cũng có số 2 à. Chết xong xích số một tí à. Hại tôi đem một quà Thua tiền quá chưa à. Cái gì bà con hay hả à, Không có gì Tôi nói có bà cái xác ở đây thôi nào mau chọn mấy cái xác này ra ngoài đi Đại đại trưởng ba người chết tôi thảm như vậy Không mau điều tra Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhân gia thôn đó Ông làm bảo an đội trưởng Nhất định phải tìm được hung thủ Tôi hiểu rồi Ấy giác đi trúng ta sao Chắc chắn là như vậy thôi Không phải chúng ta Mà là thi biến Nó bậy à. cái gì đó Tôi mới vừa biết được rằng nhậm lão già Vừa chôn cha Quyên ngày hôm qua Sáng hôm nay mất xác Bây giờ lại có ba người chết này Chắc chắn là bị cương thi cắn đây Vậy chính là cương thi giết người rồi còn nữa Kể từ khi Ông thầy Pháp cùng với lại hai tên đệ tử của Y Đưa cương thi đến đây thì ở trong thôn của cho bắt người có người chết Ba người này chắc chắn là có vấn đề Này này, nói chi nhiều nữa còn không mau đi bắt họ cho rồi đi Mày đó Rồi Cái đừng có tôi đâu Thật đấy, cậu lôi chúng tôi đâu Thả ra đi Các người bộ trưởng quá 18 năm sau chúng ta vẫn là một trang hảo hán mà Các người không cần sợ Tôi không kêu các người ăn than đâu Các người thật là to gan lắm Ở địa bàn của tôi mà dám lừa gạt người ta Các người mang tàu trời khóc phật tim cho được cái sách gì đây Nếu không nữa hả Vụ vua sĩ dịnh long lâu Tôi nhập sao này Thầy có chết người hay thương tổn gì tôi tính cho các người hết Cái gì? Ngươi hỏi đổ hay sao còn phương pháp không đấy Phương pháp Nhậm gia chết của chúng tôi Chỉ có cái phương pháp đó là Các người phải đi chứng minh rằng các người không có tội Không phải là chúng tôi phải đi chứng minh các người vô tội đâu Này Đừng nói là tôi không nhắc nhở nha Không có tôi các người không bắt được cương thi đâu Lại tiếp nữa Để xem sao Đất nước cái gì vậy Bắt người được rồi Thế mà cương thi thì còn bắt được Bây giờ nhận ra chấn mọi người đều sợ quá Không còn du khách nữa Vô lý quá tôi biết rằng như vậy tổn thất bao nhiêu không? Đương nhiên là ông không biết rồi Thôi mọi người đừng nóng Cho tôi thêm thời gian đi được không? Được Tôi cho ông thêm vài hôm Nếu mà chưa bắt được cương thi về đây Thì ông tốt nhất đi về quê Hốt phân còn Tôi có thể lăn xèm lên Cũng có thể đá cổ ông xuống đó À được rồi được rồi yên tâm đi đại Có tiền thì oai lắm sao Nhưng mà đúng là có tiền là oai thiệt đó Tiền là vắng năng mà Đừng có bao giờ chống đối đồng tiền Tao đã trưởng À Chú Đại Xuân sao đến thăm tôi vậy Dạo này ông mua bán khá chứ ai Bây giờ đâu còn ai dám đi ra ngoài chơi nữa chứ Chơi dù á Mua một đặng một Cũng không có ai tới Mấy đêm rồi ngáp rồi như này là ai vậy Là con của tôi tiểu tam Chào hỏi đi Chào đội trưởng Đại trưởng Đội à, trưởng, A à, Xuân này làm người làm người rất là mau lẹ và biết điều Lần này tôi đứng đây à, nói một cách dễ nghe Đó là không có chuyện gì thì không lên tàm bảo điện Còn nói một cách khó nghe thì không có mắt đi thì không vào nhà vệ sinh Tức là có chuyện chứ gì <laughs> à, Tào đội trưởng à Nếu như mà ông đồng ý nhận con trai của tôi tôi nhất thì tôi sẽ tạo cho một cái thiệp khách quý mỗi lần mà có hàng mới tới thế nào cũng cho ông được hưởng trước thế nào bộ người thích đi đến lắm hả dạ, dạ. vâng vâng nói lý do thử coi ông muốn nghe lời thật thật hay là lời nói dối nói dối nói dối đi là mình có thể trừ bạo an lương phục vụ xã hội tạo phúc bá tánh tốt lắm Nói là thành thật đi Tôi nghe người ta nói rằng Nhà mù sát khí lớn Cho nên muốn đến đây để mà lánh nạn cũng Có trí thức Còn cái tôi đã nhìn thấy cương thi đó Vậy ư à. Này đạo trưởng nhớ giữ tôi lại đây Nếu không cương thi thì là cũng đến cắn tôi À được Không phải không được Thế có cống hiến gì không có chứ Cha của tôi biết đại đại trưởng là một người đạo nghĩa lắm Mỗi một tháng chi xài rất nhiều Cho nên nó có một kế hoạch phát tài Bảo đảm đội trưởng Phát tài Thăng quan Thật hả? Thật chứ Cái gì đây? Cái này là bộ trang bị để mà bảo vệ công ty không được lại cần Này, qua đây thử đi Đều cái này vào rồi Cắn chỗ này không được Cắn chỗ này cũng không sợ Còn nữa Đà, Đi ra ngoài không cần sợ bị đập đầu Nào bố cổ tôi đi Cái chiêu này gọi là thượng hạ lưỡng đầu Này, Tam ca Ta sẽ thẩm tra Cả con đường im lặng quá Không có một bóng ma Đêm hôm nay thế nào cũng tìm được tiện lợi Tâm trạng Cái đoạn này có an toàn không Yên trí đi Nói chung là gặp cái gì động đậy Đừng có quay đầu lại Chỉ cần đập là được rồi Vâng Trời ơi tôi nhịn cả tuần ngày rồi Bữa hôm nay được ra ngoài Nhớ tới mấy cô ở thành đầu Thật là hấp dẫn quá Vậy đó Đêm hôm nay trong tình hình này Bình yên bảy lần như vậy Thật là dễ lắm Phải đó Đương nhiên rồi Còn nhớ Nguyệt Thanh tử vi không Chờ mình tới Chờ mình tới nhé Sắp rồi Tam ca Có người đánh đầu tôi Đừng có quay đầu lại Đập trước cho tính Ủa sao không thấy gì Vậy làm sao Không cần biết nhiều Chạy là thượng sách Đừng cắn tôi Đừng mà Này, đại đạo trưởng, đừng nghĩ ra những cái thứ này Thật chẳng là làm sao, chỉ biết lừa dối người ta thôi Sẽ hại chết nhiều người đâu có biết không hả Vậy đó, hại chết người ta Im lặng mọi người bình tĩnh Trấn trưởng à, tôi cũng là một nạn nhân mà thôi Người đâu, thiên cái sắp ra đây Trời ơi, là tiểu tam tử Này mọi người nghe đây Dụng cụ phòng vệ này con mù này thầu Lại vô dụng quá Là chính cái tên tiểu tam tử này thiết kế ra Bây giờ gãy ông đập lưng ông đâu liên quan tới tôi chứ Tôi cũng bị y hại đấy Cái tên khổ kiếp này Đập chết người, đập đi Mọi người đã chết rồi, đừng mà Chứng trưởng à Tôi mới vừa phát hiện ra một chút manh mối Ít bữa nữa có thể phát án Đừng có nói bằng cái miệng Đừng nói tôi còn cảnh cáo ông Ông chỉ còn thời gian 3 ngày thôi đấy 别走啦！哎呦哎呦哎呀！我操！一个一个都没胆子，我是随便说说的，难怪你们一辈子当小兵啊！我死还不如你们死！哈哈哈哈哈！ Mở <laughs> buồn Mở cửa Đội trưởng à Thả chúng tôi ra hả Thả các người ra ư Khoan hãy vui mừng Rồi Tôi có điều kiện đó Chúng tôi đâu có tội đâu Ai nói rằng các người không có tội Tôi có thể kiện các người cái tội phản cách mạng. Nếu không nhận tội Thì sẽ bị giam giữ suốt đời Còn nếu nhận tội thì cho các người một cái cơ hội Lập tức đi bắn Như vậy nhìn cũng chết không nhìn cũng chết Không đâu ở trên đời này còn có một cái loại gọi là Được bảo lãnh tại ngoại Đội trưởng này là một con người rất có tình nghĩa Bây giờ cho các người một cơ hội Lấy công chuộc tội Tức là sao Đơn giản lắm trong 3 ngày phải bắt cho được cương thi về đây thì coi như mọi chuyện quề hết còn nếu không thì cái mạng của các người lành ít dữ nhiều cho chúng tôi thêm chạy hôm có được không sư phụ đành phải liều thôi lão quỷ già đó thật là đáng sợ Mai mốt mà có mấy cái trò như thế này hả Cầm súng chỉ đầu tôi tôi cũng không đi đâu Này mới đây muốn rút quỷ hả Được rồi tôi mang cậu về Giao cho đại đội trưởng đó Anh Học Không có anh Học ờ, à, Châu Châu Cô đến rồi hả Xin lỗi nha Vì ông của tôi liên lụy đến quý vị Đừng nói như vậy Sư phụ của tôi là nhất đại tông sư Rất có tinh thần nghề nghiệp Nói chung là vì người ta Vì tới cùng có phải không Vâng đúng rồi đấy À cô nhảm mà Tôi làm chuyện từ trước đến giờ Có trước có sao Cho dù có chết cũng vậy Đối với lại cương thì hút máu Tôi có thể sẵn sàng hy sinh Sư phụ à Ông của tôi lúc nhỏ thương tôi lắm Quý vị đừng có làm khó ổng Đừng làm hại ổng Nếu không thì Cả cuộc đời này tôi cũng không được yên ổn Thế nào cũng có cách mà Bây giờ tạm thời chưa có thôi Hay là tôi đưa cô về nhà trước Rồi từ từ mới tính kế sau Trời dữ Sư phụ à, tôi đi trước nha À được cẩn thận nha Đi Ê cẩn thận đó Coi mày kìa Đúng giống như là khúc gỗ vậy Khi à hào chưa Có cơ hội là lên liền Chẳng trách gì suốt cuộc đời mày làm băng chủ Băng gì Băng đầu xanh đó Đi mau mỗi Tôi nghe đội trưởng nói Quý vị chỉ còn có ba ngày Trong lòng tôi lo quá Yên chị đi Đi tới nơi rồi tự nhiên sẽ có con đường tiếp mà bất có thì lánh nạn Tức là sao Thôi không có gì Là một trò chơi thôi mà Đi tôi đừng có lo buồn quá Cái xác của ông cô đó thì rất có thể bị người ta nhầm lẫn thôi Không chừng thì lại bị lạc đường Nhưng mà thế nào cũng tìm được Cái gì đó à. Cái đồng hồ Lúc còn nhỏ ông của tôi tặng cho tôi Ở trong phòng có tiếng nhạc nữa đó Sao không có tiếng rồi Tuy nhiên rồi phải lên giới thiệu mới có tiếng chứ Tôi chồng, cô đứng một bên trước nha Cái lão già đáng ghét Ông thiệt là hay lắm Đi chơi đây đó, hại cho tôi có ngồi tù Cho cho đừng sợ, ông sợ nhất là tôi đó Mà theo tôi đi chạy Ông Ông làm ơn ông kìa Sao bây giờ Ông ấy chịu quá vậy

Đi giữa ban ngày mà cũng có thể hiện thân Chẳng lẽ nhận ra mình sao Vô lý quá Ngươi cũng là cương thi hả Ta mới chết mấy ngày Ngươi định đi đâu Đi về nhắm giá thôn Tôi cũng vậy Chúng ta cùng đi ừ. deu tá. hành Ba quái hợp nhất Mà cũng chẳng ăn thua gì Lợi hại thiệt Ngươi đi trước đi Sao ngươi không sợ gì cả vậy Ta đã có tim lên đầu Ngươi đi trước đi Không cần phải sợ gì cả Ngươi làm gì Đi tiểu thương Thi cũng đi tiểu hả đâu có bắt tiểu đâu là cái thứ này thời kỳ quá vậy chẳng biết tại sao cơ thi mới nghe thấy cái tiếng này thì đứng yên. dường như là tập trung lắm phải đó giống như bị người ta điểm huyệt kìa đó không hề cử động Cô nhầm mà Có làm cho cô sợ không Cô ông tránh ra đi à. Tôi nghĩ cái đồng hồ này rất có thể khiến cho cường thi Tạm thời đình chỉ hoạt động Này cô nhận mà Bây giờ trên bàn của cô có bao nhiêu cái đồng hồ này Chỉ có một cái thôi Ông của tôi mua ở bên Nhật Bản gì cho tôi đó À nếu mà như vậy thì Tôi muốn mượn đỡ cái đồng hồ này Mượn thì được Nhưng mà sẽ sao phải trả lại cho tôi nha Nhớ đấy Yên chỉ đi đương nhiên rồi Phụ à Sao có tới tôi Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai Trời chúng tôi biết giải quyết xong rồi Điều này xong rồi Nghĩ Sư phụ hay lắm ủa mình không ồn quá đâu nghe tiếng nhạc cái đồ quỷ này Mạo buồn thì khí ra Hả Mạo thả hết thì khí của nó ra đi Ờ vâng Sư phụ ơi Khẩu khí của y còn thối hơn cả ông nữa chứ Ê cái lộn con vậy mới đi hết tiếng rồi Lúc nãy mới xoay có hai cái à Trời ơi chết rồi Cố lên nha Tôi đang lên giới thiệu đấy chờ chút, chờ chút đừng khóc chờ chút đi mà đi Trên trời đất rồi đứt luôn rồi Trả, trả lại cho ông Xin lỗi nha A à, Hào mau giúp một tay rồi tôi không có làm gì cả Không liên quan tới tôi đâu Sư phụ Làm sao bây giờ Còn sao nữa Chạy mau Sư phụ Đang giữ chút đi giữ chút đi Tuy đang lấy sợi dây xích Không sao không sao bình tĩnh Mày quá Đừng có để ta gặp lại người nha các người không đi ta đi Xếp lại cho tôi với Này đến lượt tôi Cũng tại đại pháo dừng hết đó Làm gì thì không làm chỉ biết ăn Mà tới chừng làm việc thì chỉ làm hỏng đồ Sợi đi chứ tôi cũng làm hư Bởi vậy như vậy là chết người đó Ê bộ tao muốn hay sao Người ta có khi lỡ tay mà Gấp quá biết làm sao giờ Ê tiếp tục đi Trời ơi, muốn lấy mạng người ta hay sao hả? Gãy xương bây giờ Bây giờ tôi đang giúp cậu đó, còn ồn nữa hả? Vậy thì cậu sách cho tôi đi Hai cái đứa tụi bay thật là vô dụng Tới chuyện đó chết Thôi đừng có ồn, sư phụ đang suy nghĩ kìa Ê, không biết sư phụ đã nghĩ ra gì chưa Một cố tình hỏi bộ dễ như là đàn hay sao ê mới vừa nói gì đó đâu có gì đâu sư phụ lúc nãy rõ ràng tôi nghe nói là không có có mà sư phụ thì nói rằng sư phụ đang đàn đó à đúng có cách rồi ngày mai phải tìm mấy người mù đi đến cục cảnh sát làm gì vậy sư phụ chúng tôi xong rồi nhanh lên đi chờ sư phụ nè tới liền đây này đang mặc đồ làm gì hối chứ vậy Oh. Chà, dạ, còn cũng được quá ha Người nào cũng mù hết hả? Phải, mù không à Đi đâu tìm vậy? Sư phụ ơi, mặc kệ đi Chỉ biết rằng được có cách là được rồi Bây giờ sư phụ cầm đi Chúng tôi đi tắm ừ. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu chân Báo chân cho Chẳng biết làm cái trò gì Thở nữa tôi muốn đi đi cái đầu rồi dừng đi dừng đi họ Được lắm, dạ, dạ. tiếp tục đi Đừng có dừng lại dạ, Vâng thổi đi mau thổi đi rồi rồi rồi Đỡ dây ra đi Hay quá Thành công rồi Lần này coi người có biến thành cái ánh hay không Sư phụ Đại công có thành rồi bây giờ làm sao Còn sao nữa Mặc dù hơi nhẫn tâm một tí Giờ gì cũng có cái xác để trả lại cho người ta Mau dọn đi nhanh lên Sư phụ ơi Không thiên nổi Hạnh tự vô dụng Mày thường ăn nhiều quá Tới chừng thiên miếng đá thôi Cũng không có sức Mạnh lên đi Bởi vì à, các người à, Không chửi à, Không có chịu làm Ủa sao không có vậy À phải không thấy Không có phụ Còn không mau xuất chiêu Sư phụ Dường như được đó Phải đó Xong rồi Dòng thiên đường Lần này bắt được ngươi rồi nói nhiều nữa, đưa hắn về, sư phụ à Nếu biết sớm ra cái chiều này thì đâu có chuyện Ôi, kéo tôi, kéo tôi Wow. Cướp sao không? Cướp Sư phụ ơi cứu mà Mà mau hít xa đi Nhanh lên đi để dụ nó qua đi Làm sao mà hít nổi Thổi cái nổi gì Tôi hít không nổi rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi Lại thêm một mạng này có sao không không sao tôi đi rồi đi mau sư phụ à tôi chờ đến cứu mình bây giờ chẳng lẽ bỏ đi trời ơi con ma này chẳng lẽ cắn cháu hay sao nói gì sao được chỉ nghe thấy tiếng gạt thôi nếu không lại nổi điên đó à có cách rồi qua đây nhanh lên nhanh lên mau lên đi nói thiệt dài đi nhanh lên nhanh lên Chiêu này cũng vô dụng bây giờ làm sao đây Còn một chiêu cuối cùng Chiêu gì Lánh nạn các Hiện hoàn cảnh của chị bây giờ nguy hiểm lắm Nếu như mà đại đội trưởng bắt được thế nào cũng sẽ bắt đó Như chắc chắc rồi Cho nên mau Trời có chỗ này gần sức lạnh đúng đó Thì chúng ta mau về dọn đồ đi Muốn chết hay sao Có cần phải ăn tối luôn không Châu Châu à Chờ anh nha Anh nhất định sẽ về tìm em đó Đi mau lên đi Còn nói chuyện nhiều nữa Muốn chờ mất mạng hay sao Nhanh lên đi Anh nhất định trở về Nhớ chờ anh Nhớ bảo trọng Các bạn Các người đi rồi chúng tôi làm sao tôi trưởng Con người này đều là người tốt mà Tháo họ ra đi nhận ra trấn chết biết bao nhiêu người cũng là do họ gây ra Không có đáng thông cảm Chết là đáng đời rồi Thành thật chi buồn Cha Cha Cha hãy văn xin chứng chuẩn đi Nếu như họ biết trước như thế này sao còn cẩn thận nhắm gia chấn bây giờ ra nông nỗi này Không chết họ thì còn chết ai nữa chiến trưởng Có thể cho họ, thêm một cơ hội không Cô nhắm mặt Chúng tôi là những người chấp pháp Đánh cái bọn tội phạm không đến nòng mềm lòng Xin lỗi chẳng giúp được cô Chuẩn bị hành hình Châu Châu Lần này kiếp số khó thoát rồi Sư phụ Tôi không muốn chết Tôi từ người ta lớn chưa có bao giờ gặp lại một cô gái nữa đó Sao cậu Tôi ăn không vô đâu Cậu không chết cũng vô thôi Cậu đánh nữa, biết thành cương thi Được ăn thì ráng ăn Chết no còn hơn là chết đói đó Nè cô gái ăn cho no nha Đã tới chưa Chết rồi chết rồi Anh Hào Sao thì chết được Chuẩn bị Bắn Sao không sao vậy Vâng, phải đó Sao thế này Ai thế Sư thúc Mày là của tôi đấy nha Bình phân hai ngã Yêu quái vương nào Đến đây dám chơi ảo thuật hả Chị trưởng, Xin anh nghe à, bần đạo nói một câu Người là ai vậy Nhìn tôi ăn mặc như vậy là biết tôi là ai rồi Chuyện này tôi đã điều tra từ lâu rồi Cái chuyện thường thì tôi bảo là Hy vọng rằng trấn trưởng hãy thả họ ra Trấn trưởng dạ. thế nào Thôi được thôi được Cho họ thêm một cơ hội đấy <laughs> Thế tôi có thể đưa họ đi được chứ Trấn trưởng ờ, À vâng Vậy ông đưa họ đi đi Đi thôi Thôi đi đi đi Đại sư đại sư Còn chúng tôi làm sao hiểm bên phải quay bước đều. Đại sư xin mời Bữa hôm nay chấn trưởng đã cố tình Dọn cái tiền này để mời quý vị Hy vọng rằng quý vị mau bắt được cương thi để chúng tôi có cuộc sống bình thường Yên tâm đi Không thấy sự thúc của tôi oai phong lắm sao Có sự thúc của tôi hả Đừng có sợ gì cả Yên chí đi Này Mới đây định bợ người ta rồi hả Lại nó bậy nữa rồi Nói cho các người biết nha Đừng có tưởng rằng gặp báo Phật đó Sư phụ Sư phụ Anh Hào không lên tiếng là không ăn rồi Bây giờ làm sao đây Ôi rồi Lại có thêm một cương thi rồi Sư phụ Tôi bảo cô rằng nếp trời chính Trời đáp lên tay có làm chưa Rồi vậy là được không sao dạ, dạ, dạ. Người ta nói là cố tình Cái trò đó chỉ có thể trị được phong thấp mà thôi Sẽ trị gốc không trị ngọn Người không xong rồi ta đưa cho những cọ thuốc Đi đến tiệm thuốc hút thuốc về Để mà mày mấy cái thuốc đó đắp cho y là khỏi ngay Thôi ăn cơm đi Dừng đũa Sao lưng tôi bị bệnh phổi hả Không có một chút hiểu biết gì? vệ sinh sư phụ sư thúc xin mời dùng cơm ừ. Chích tụi mà có thể nhận được cái tên nó quá giật nhặt Bữa nào ăn cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ tại vì ngươi quen ở chơi rồi Sư phụ à Để tôi gấp cho sư phụ một miếng nha Không ăn, chẳng ngon tí nào Cho cháu ăn đi Cảm ơn Ê Dùng đũa công cộng Ờ Không cần Ăn như thế này cũng được rồi Sao vậy Con người của tôi dân chủ lắm Thiểu số phục tùng đa số đúng không Ăn đen đi cô tướng của ông ăn kìa Tôi thật chịu không nổi ông rồi Lại móc chân rồi lại móc mũi Này Mẹ của tôi sinh ra để cho ông chửi hả Ông là cha của tôi sao Bây giờ tôi đang bỏ tiền vô tướng của ông đó Cảm ơn Nói ông cũng chẳng hiểu Ông là không tin Dám cho ông là nhận đệ tử Đúng là làm hỏng người ta Mắc mới ông chứ Tôi biết rằng từ nhỏ tới lớn ông đâu có coi trọng tôi đâu À là tại vì ngươi dở hơi thôi Con người của anh lúc nào cũng vậy Chẳng có cái chiêu gì cả Cái gì cũng học nửa đường Nhận vụ làm ăn đầu tiên thôi đã làm tôi hỏng như thế này rồi Ông không xấu hổ tôi cũng cảm thấy xấu hổ đó Sư Thúc à Vậy Sư Thúc có nghĩ ra được cách nào không Phương Thi bây giờ đã bị người ta tiêm một mũi rồi Tôi Tôi từng đối phó rồi Dùng mau sơn thuật của chúng ta thì còn không được Vậy ông có nói chuyện với anh hả? Thôi chết rồi Tam thất thì chẳng có gì nói Ngũ thất đã bắt đầu nói chuyện mà Sao cửu thất thì nói thiên quả Vậy thì sư thúc giờ đây nói đi Được, đợi người chết rồi ta dạy người Thôi dẹp đi, tôi chẳng tin rằng á thì không có người ở đây thì ông trời sẽ sập Này này này Nói giận hả? Cháu cháu Còn nhớ ông của cháu sanh ra lúc nào vậy À tôi nhớ mùng 9 Tháng 9 giờ hợi Như vậy đã là thuộc thủy Thủy quả tương xung Kim Sức thúc nghĩa là sao Thêm dạy hôm nữa Là âm lịch mùng 18 tới giờ hợi Đúng là thiên cử thực nhật Như vậy nhậm gia lại là tỏ bắc hướng nam Chúng ta sẽ chiếm thiên cờ tới chừng đó Ẩn tấu thắng quyền Thằng nói từ nãy giờ chẳng hiểu gì cả Đương nhiên rồi Những thứ này sư phụ cũng không có dạy Trong mười mấy năm qua tôi tưởng mình tu luyện mà ra Thế ông có thể có sao không? Yên tâm đi Chỉ có thể Lấy ra những thành phần hóa học ở trong người của ông Thì ông ấy có thể yên nghỉ rồi Các người ăn cơm xong rồi tôi sẽ chỉ mà mai địa chuẩn bị dụng cụ tính lộn không hả Ngay các tôi cũng chơi tôi hả Sư phụ ơi đừng có lo giận nữa Bắt cương thi là quan trọng Lúc nào cũng việc sĩ diện Nghe lời sư thúc đi mà À tụi bay giúp ổng giúp ta hả Này tụi bay có biết ta nói gì không ừ. Thiền tẩu làm sao mà quyết thức được à. Thiên linh linh, địa linh linh Tứ phương bát diện hiển thần linh Thất tinh minh đăng, dẫn thi lộ giận biết ông phải yên nhân đức rồi Xong rồi hả Xong rồi Sư thúc mà sẽ còn cử động được Còn ba cây Này lão già Người già rồi đâu còn trí nhớ tốt nữa Còn ba huyệt đạo phải không Tôi đã chuẩn bị xong rồi Xem đây này Nhìn cho kỹ đi coi còn thiếu ở đâu 108 người đạo của con người còn thiếu chỗ nào Đủ hết rồi Đủ rồi ông giải quyết hả Này, dì đi đâu Đi đâu Sư thúc, sư phụ Đây đây đây Cái thằng quỷ này mới ăn mặc giống như mấy thằng Tây đi đâu đó Hả? Sư phụ à, chúng tôi bỏ nghề Lần này thưa chơi Chu Đi qua bên uh, Kim Sơn để mà đào vàng Cấp 2 Giỏi giỏi lắm Này Ê Đồ lý thật tuổi trẻ bây giờ thật là vô tình vô nghĩa Tôi nghĩ rằng họ thông minh thì đúng hơn Đây, đệ tử của tôi, tôi chửi liên quan tới ông Sao lại qua tới tôi? sao này, anh có đi theo tôi hay không? Sao cũng được, theo thì theo Sợ gì? Nếu mà theo thì phải chiều tôi nha À, chiều thì chiều Quan trọng nhất là không được móc mũi Không được gãy chân gãy tay Tôi không có thói quen đó, tôi sao phải chiều Vậy thì đường ở đây đi Ôi thì đường ở đây đi, sợ gì? Ôi, thứ quá